Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage. Một lần nữa thì à, ô tô Kinh Anh xin à, cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trên mỗi từng sản phẩm. Hãy để lại một like và đăng ký kênh của ô tô Kinh Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage dưới phần mô tả để là người đầu tiên nhận được à, những cái video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Tất cả những cái đăng ký của khách đều được ô tô Kinh Anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Kinh Anh xin à, trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm mới nhất mà ô tô Kinh Anh mới mua về. Đó là chiếc à, Toyota Camry 5 chỗ số tự động máy xăng. Vâng, phải nói khi nói đến dòng xe Toyota thì ờ, chiếc Toyota Camry từng được coi là một xế sang, một xế hạng sang, thể hiện ờ, đẳng cấp của người mua xe. Và những dòng xe Toyota Camry được coi là dòng xe bền bỉ và chất lượng. Chiếc xe này sản xuất năm 2003, có trang bị cái hệ thống phun ờ, xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Theo như ờ, trải nghiệm của ô tô Kinh Anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ ờ, từ 6 đến 7 lít xăng trên 100 km. Xe cũng ờ, có trang bị đầy đủ các cái tính năng như là cảm biến lùi, camera lùi giúp cho quý khách vận hành xe lùi xe an toàn hơn và dễ dàng hơn. Mẫu sedan này hiện nay đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 268 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé. Hiện nay thì à, chiếc xe này đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kiên Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ, à, được ô tô Kiên Anh mua của một cái bác lớn tuổi ở Rạch Giá, Kiên Giang. Xe chủ yếu để đi làm cho nên là bác sử dụng rất là kỹ thường xuyên đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ cho nên là toàn bộ à, thân vỏ cũng như là gầm máy à, còn khá là đẹp.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 Và sau đây thì chúng ta đi tìm hiểu phần ngoại thất của chiếc xe này nhé. Toàn bộ thân xe màu bạc khá là sang trọng và đẳng cấp đây cũng có thể nói là màu đẹp nhất của dòng à, Toyota Camry rồi. Các cái đường chỉ vẫn còn à, rất là sắc nét. Sơn à, vẫn còn là sơn zin đến hơn 90%. Bộ đèn lái hiện đại liền sinh nhan, chạy vắt qua cái góc mũi xe sang hai bên, sắc sảo và tinh tế. Bên dưới tấm lưới tản nhiệt, đèn sương mù đã phản xạ đa chiều, kính trước và sau rộng, tạo cái không gian thoáng đẳng và tăng cái khả năng quan sát của người lái. Tầm nhìn rộng ở cả phía trước và phía sau này cũng làm tăng cái hiệu quả của cái hệ thống à, an toàn chủ động. Bốn bánh xe đều trang bị cái à, mâm đúc nhìn khá là chắc chắn và đều có à, trang bị cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho nên là rất là an toàn. Cái thiết kế khí động học của thân xe giúp cho nó đạt cái hệ số sức cản tốt. Với dòng xe Toyota Camry một thời từng được coi là xe chỉ dành cho cấp lãnh đạo Hôm nay ô tô Anh bán với giá là rất là bình dân Chỉ với 268 triệu đồng à, Chúng ta đã sở hữu một chiếc à, Toyota Camry nổi tiếng Mang thương hiệu của Nhật Bản Một dòng xe được coi là bền bỉ Không bị lỗi thời Ô tô Anh cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Xe đăng ký tư nhân chính chủ Mua của một bác ở Rạch Giá Kiên Giang bác à, đổi sang xe 7 chỗ cho nên là bác à, bán lại à, chiếc xe này chỉ 268 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại của chúng tôi 0983 457763 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Hoặc quý vị khách hàng có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang để à, xem à, thực tế chiếc xe này và sau đây thì à, chúng ta đi tìm hiểu chi tiết à, từng phần của chiếc xe này nhé đây là khoang lốp của cái bánh trước ở bên phụ mâm đúc 8 chấu còn rất là đẹp rất là chắc chắn vỏ xe hay còn gọi là lốp xe cũng còn khá là mới gai của vỏ xe cũng còn rất là cao với cái vỏ xe này thì chúng ta vẫn có thể đi là hai ba năm nữa mới cần phải thay thế học dè của nó đây đấy quý vị thấy còn rất là đẹp các cái tấm nhựa không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt ở đây cả. Còn rất là chắc chắn. Cụm đèn pha liền ba khối. Còn rất là trong. Chiếu sáng rất là xa. Đèn à, sương mù phía dưới cản trước. Phản xạ đa chiều. Bám đường rất là tốt. Giúp à, cho quý khách khi di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm. Cái mặt ca lăng của nó nhìn rất là đẹp. Logo của hãng à, Toyota Toàn bộ đèn pha ở phía trước đã được thay bằng cái à, bóng à, neon sai cho nên à, khá là sáng sau đây thì tôi bật thử đèn lên cho quý vị thấy nhá đấy quý vị thấy bóng đèn neon sai cho nên là chiếu sáng rất là sáng rất là xa các cái đèn sương mù ở phía dưới cản trước bám đường cũng khá là tốt điều đó thì giúp cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm còn đây là cái bánh trước ở bên tài mâm xe mầm đúc tám chấu dạng à, hợp kim khá là chắc chắn toàn bộ hộp dè cũng như là hệ thống của lốp à, còn vẫn còn à, rất là đẹp còn đây là bánh xe sau ở bên tài còn nguyên cái logo của hãng Toyota vỏ xe gai vỏ xe còn khá là cao sử dụng 2-3 năm nữa mới cần phải thay thế các cái tấm nhựa của hộp dè còn khá là chắc chắn hệ thống cua lốp còn khá là đẹp chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt ở đây cả ngay cả những cái vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là tốt cụm đèn hậu hình chữ L bao trùm hai cái góc ờ, sau xe nổi bật với cái ờ, nền màu đỏ còn khá là mới chưa có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả hệ thống ờ, cảm biến lùi giúp cho quý khách lùi xe an toàn còn đây là cái camera lùi siêu nét vẫn còn hoạt động rất là tốt và hiệu quả chiếc xe này trang bị tới 4 cái cảm biến lùi do đó mà giúp cho quý khách à, lùi xe an toàn cụm đèn hậu ở bên à, phải đấy quý vị thấy còn rất là mới rất là đẹp vẫn là zin theo xe biểu tượng à, Camry bánh xe sau ở bên phụ mâm đúc 8 chấu hợp kim rất là chắc chắn sơn vẫn là sơn zin của hãng sản xuất quay cận cảnh cho quý vị thấy còn rất là đẹp vỏ xe còn khá là mới hệ thống cua lốp không có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả còn rất là phẳng phiu và rõ nét toàn bộ học dè cũng như là cái hệ thống à, giảm sóc rất là chắc chắn bánh trước ở bên phụ chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh nhà cho quý vị thấy rõ tất cả bốn bánh xe này đều được trang bị hệ thống à, chống bó cứng phanh ABS cho nên là rất là an toàn cho quý khách khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này Sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu à, các cái cánh cửa của chiếc xe này như thế nào nhé. Đây là cánh cửa trước ở bên phụ. Tắp bì của cửa còn khá là đẹp. Chưa có cái dấu hiệu gì là bạc màu hay là bong chóc cả. Mài mòn cả. Toàn bộ keo chỉ vẫn là zin theo xe. Không hề thiếu một phân đoạn nào. Các cái con ốc của chốt khóa còn rất là đẹp. Ngay cả cái vị trí thường xuyên tiếp giáp với nước vẫn còn rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt ở đây cả Hệ thống bản lề rất là chắc chắn và nhẹ nhàng, không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là bị kẹt gì cả. Khung cửa, cột và hệ thống uh, gioăng cao su còn rất là đẹp, không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả. Bản lề và cái hệ thống uh, chốt khóa còn rất là chắc chắn. Bệ lên xuống, cái vị trí mà chúng ta thường để chân lên xuống vẫn còn rất là đẹp chưa có dấu hiệu gì là mài mòn cả da ghế vẫn là zin theo xe còn khá là đẹp hộp số à, tự động còn khá là nhẹ nhàng bảng tắp lô các cái tấm nhựa vẫn còn nguyên túi khí ở à, hàng ghế bên phụ vẫn còn rất là tốt xe cũng là trang bị cái à, màn hình à, cảm ứng DVD siêu nét có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc hoặc là xem phim giúp cho à, quý khách có những phút giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe hệ thống điều hòa tự động hai chiều lạnh rất là sâu còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây tắp bì của cánh cửa các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là bạc màu hay là bong chóc cả còn khá là đẹp toàn bộ keo chỉ cũng như là rong cao su vẫn là còn zin chính hãng Không hề thiếu một phân đoạn nào Dàn chassis còn rất là sáng Ngay cả cái vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt ở đây cả Tay nắm cửa, hộp tiện ích Tấm ốp à, vân gỗ vẫn còn rất là sáng Hệ thống uh, chốt khóa cũng rất là chắc chắn toàn bộ à, gioăng cao su cột cũng như là khung cửa cũng rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo cả ô tô kia đành cam kết là xe không hề có đâm đụng cái hốc gió ở phía dưới làm cho cái khoang nội thất à, làm lạnh rất là nhanh vẫn còn hoạt động rất là tốt cái hàng ghế ở thứ hai hàng ghế ở phía sau da ghế vẫn là zin theo xe còn khá là đẹp cái bệ à, tì tay có tích hợp các cái à, nút bấm điều chỉnh ghế điện vẫn còn hoạt động à, khá là hiệu quả đấy quý vị thấy đấy vẫn còn hoạt động rất là tốt chúng tôi đang bấm điều chỉnh cái ghế ở bên trái lên xuống vẫn còn hoạt động rất là tốt vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả đây được gọi là dòng xe sang của Giới lãnh đạo mà Hai cái nút bấm uh, điều chỉnh điện của ghế Còn đây là cái nút bấm điều chỉnh cái rèm ở phía sau Cũng còn hoạt động rất là tốt Khi chúng ta lật cái bệ tì tay lên Thì uh, nó là một cái uh, khay để ly Cũng như là để các cái vật dụng cá nhân khác Khá là rộng rãi Nó có cả cái uh, vị trí lấy nguồn rất là thuận tiện toàn bộ vẫn là zin theo xe chưa hề thay thế cũng như là sửa chữa khoang nội thất của dòng à, Toyota à, Camry rất là rộng vị trí ngồi rất là thoải mái chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái khoang nội thất của chiếc xe này rất là rộng không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả còn đây là cánh cửa trước ở bên tài quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy táp bì còn rất là đẹp các cái tấm nhựa còn khá là sáng khá là tươi hệ thống keo chỉ còn zin và đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào sơn à, của cánh cửa vẫn là sơn zin dàn chassis rất là sáng chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả ngay cả cái vị trí ở phía dưới thường xuyên à, tiếp xúc với nước nhưng vẫn còn rất là sáng rất là đẹp toàn bộ các cái nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là hiệu quả nhẹ nhàng hệ thống mà bản lề còn rất là chắc chắn không có cái dấu hiệu gì là gì xét hay cả cột cũng như là khung cửa hệ thống à, gioăng cao su còn rất là đẹp không phải là chúng tôi bán xe mà chúng tôi luôn luôn khen đẹp nhưng mà sự thực nó là như vậy ghế tài xế cũng đã được chỉnh điện các cái nút bấm vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy quý vị thấy vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả khá là nhẹ nhàng giúp cho à, tài xế à, dễ dàng vận hành hơn trên mỗi một à, video một chiếc xe ô tô kiên anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí giúp cho quý khách có một cái nhìn chi tiết và tổng quan về chiếc xe mình cần mua vô lăng bốn chấu còn khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả chiếc xe này thắng tay thì đặt ở phía dưới chân vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ cái hệ thống à, bàn đạp ga cũng như là bàn đạp thắng quý vị có thể thấy còn khá là mới chưa có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả điều đó chứng tỏ là chiếc xe này đi cũng à, khá là ít chủ xe cũng à, giữ xe khá là tốt toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo trên xe cũng vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả và đầy đủ theo như cái bảng chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này cũng đi được hơn 120.000 km rồi xe sản xuất năm 2003 mà mới đi được có à, bấy nhiêu cây số thì à, cũng phải nói là xe đi khá là ít bảng táp lô nhìn khá là tinh tế và đơn giản các cái hộp tiện ích còn khá là đẹp các cái đèn à, tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động khá là tốt và đầy đủ trần nỉ cũng đã được à, bọc một cái à, lớp à, ni lông để bảo vệ chưa có cái dấu hiệu gì là xù lông cả kính trước và kính sau rất là rộng làm tăng cái khả năng quan sát của người lái xe Còn đây là cánh cửa sau ở bên tài Chắc cũng không cần phải nói quá nhiều Tắp bì còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả các cái uh, chi tiết vân gỗ vẫn còn rất là sáng rất là đẹp hệ thống uh, keo chỉ thì vẫn còn zin không hề thiếu một phân đoạn nào ô tô kiên anh cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước hệ thống bản lề còn khá là chắc chắn và nhẹ nhàng bậc lên xuống không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả hàng ghế ở phía sau rất là rộng rãi và thoải mái không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả chúng ta cùng à, xem lại cái phần tắp lô của phía trước chiếc xe này nhé túi khí trên vô lăng cũng vẫn còn rất là tốt cũng đã được à, chủ nhân à, ốp một cái vành cầm khá là chắc tay hộp số tự động vẫn còn rất là rõ nét rất là nhẹ nhàng ra vào số không hề có hiện tượng gì là bị, bị sóc số cả các cái à, chi tiết giả vân gỗ vẫn còn rất là đẹp đây là cái nút bấm điều khiển cái rèm ở phía sau đấy vẫn còn hoạt động rất là tốt quý vị có thể thấy lên xuống vẫn còn rất là nhẹ nhàng Đây là cái nút à, kiểm soát cái à, truyền dẫn à, điện tử Nó cho phép thay đổi cái tỷ số truyền của các cái bánh răng hộp số Làm cho cái vòng tua của máy nó tăng lên Làm cho máy nó khỏe hơn Chức năng này à, chủ yếu, chủ yếu là để dùng khi mà chúng ta leo dốc hoặc là vượt chướng ngại vật mà thôi. Sau đây chúng ta tìm hiểu cái à, phần máy của chiếc xe này nhé. Toyota Camry sử dụng cái à, động cơ xăng 3.0 lít V6 DOHC, công suất là 181 mã lực, rất là mạnh mẽ. Toàn máy vẫn còn khá là khô ráo và sạch sẽ. Máy của dòng Toyota Camry được tiếng là khá là bền bỉ, ít có cái xảy ra cái hiện tượng là hư hỏng vặt Hệ thống à, keo chỉ của nắp cabo vẫn còn zin đầy đủ, không hề thiếu một phân đoạn nào. Dàn à, chassis của nắp cabo vẫn còn rất là tốt, không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả. Vẫn còn à, nguyên cái chữ dập nổi của hãng Toyota trên nắp cabo. Tấm nỉ vẫn là zin theo xe. Hệ thống bắt bèo vẫn còn rất là rõ các cái đinh tán của nhà sản xuất thanh rằng đầu xe còn rất là khỏe rất là chắc chắn các cái lỗ vẫn còn tròn xoe không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo cả máy V6 3.0 dành riêng cho Camry rất là mạnh mẽ chiếc xe này cũng à, trang bị cái hệ thống phun à, xăng điện tử cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu mặc dù là máy 3.0 nhưng mà theo như trải nghiệm của tôi tô Kinh Anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ à, từ 6 đến 7 lít trên 100 km tất nhiên là còn tùy theo cái kinh nghiệm của tài xế lái xe Toàn bộ máy vẫn còn rất là khô ráo, sạch sẽ Không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả Thế thì à, với giá bán là 268 triệu đồng Và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc Theo tôi nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho một chiếc xe 5 chỗ số tự động máy xăng Có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử Mang thương hiệu của Toyota Nhật Bản Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để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 Đấy, đây là gầm xe quay từ ở phía sau. Toàn bộ gầm xe còn khá là chắc chắn, không hề có cái hiện tượng gì là gì xét cả. Các cái đầu rotin cũng như là cái hệ thống giảm sóc còn rất là tốt, không hề có cái hiện tượng gì là reset hay là mục mọt cả dòng xe mang thương hiệu Nhật Bản mà còn đây là gầm xe quay từ ở bên phía ông quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn không một vết hèn nứt ở trên ờ, gầm của chiếc xe này và sau đây thì ờ, chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này trên cái đoạn đường của nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nhé đấy quý vị thấy đề máy nổ máy rất là nhẹ nhàng êm ái máy nổ rất là êm rất là nhỏ không hề có cái hiện tượng gì là bị gào cả Vào số sang số Rất là nhẹ nhàng êm mượt Không hề có cái hiện tượng gì là bị sóc số cả Dòng xe số tự động nữa Vô lăng có trang bị cái hệ thống ờ, trợ lực Cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng Vị trí ngồi của ghế tài xế cũng khá là thoải mái Ghế tài xế được điều chỉnh bằng điện cho nên là chúng ta lựa chọn cái vị trí ngồi rất là thoải mái Rất là dễ dàng Khi xe chạy có cảm giác rất là thoải mái rất là đầm xe không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả hệ thống âm thanh của xe cũng khá là hay với 6 loa và cái âm ly kỹ thuật số 4 kênh ở cái chế độ trầm tạo cái cảm giác thư giãn thoải mái khá là sống động phụ tùng của dòng à, Toyota Camry thì à, như quý vị biết rất là dễ tìm kiếm à, ở thị trường Việt Nam giá linh kiện và cái chi phí sử dụng cũng khá là hợp lý về sử dụng có thể sửa chữa ở mọi nơi mà khi xảy ra cái hiện tượng uh, hư hỏng khi qua những uh, khúc cua vô lăng uh, có trang bị cái hệ thống uh, trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng với uh, chiếc xe này thì ngay cả những uh, chị em phụ nữ cũng có thể điều khiển một cách uh, rất là thoải mái rất là dễ dàng Thế thì với giá bán là 268 triệu đồng và bao giúp hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc.